46 nổ về trong ta hai nháy rất chi là đẹp phải không anh em và 90 được nổ về trong ta hai nháy anh em ạ và ngày hôm nay thì lô tô nổ về trong ta hai nháy cũng khá chi là nhiều phải không anh em và ngày hôm nay lô tô kép nổ về trong ta như là 11 nổ về trong ta một nháy anh em nhé 33 nổ về chúng ta hai nháy anh em ạ và 77 được nổ về chúng ta một nháy anh em ạ.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 ngày 17 tháng 7 năm 2021 cho anh em tham khảo đây anh em ạ. Rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Tôi sẽ bắt giải đặc biệt này. Tôi bắt con 7 này anh em ạ. Kết hợp với giải 3.6. Tôi bắt con 0 này. Cầu kèo có gì thì tôi bắt lấy cho anh em tham khảo phải không anh em? Rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải anh em ạ. À.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 Rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không anh em? Và ở trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em nhé. Không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này phải không anh em? Và những ai muốn chơi to quất lớn thì hãy liên hệ Zalo 0946 178 633. Tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối anh em ạ. Và tôi sẽ chốt phí sau cho anh em anh em nhé.